Tuấn Tú TTF xin à, kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú. À, hôm nay các chị thấy là thị trường hôm nay lại quay lại một cái mức <coughs> thị trường hôm nay quay lại cái mốc hơn 20.000 tỷ đúng không ạ? Hơn 20.000 tỷ. Tức là nó bằng cái phiên ngày hôm trước, chúng ta đây là biểu đồ tuần, chúng ta đã đi qua vào phiên biểu đồ ngày này ha. À, đây thì tức là bằng cái phiên phiên ngày thứ cái phiên cái phiên phiên thị trường rút chân lên này thị trường rút chân lên thì các anh chị thấy là cái thanh khoản hôm nay cũng đặt một cái mốc 20 ngàn tỷ nhưng mà ngược lại hôm trước đó là một cái phiên cái rút chân thì hôm nay là một cái phiên gọi là phiên big short có thể gọi là một phiên big short đấy cái khối lượng hôm nay đặt nó cũng loanh quanh loanh quanh khoảng 8 uh, 852 triệu cổ phiếu đã được giao dịch và các anh chị nhìn lên biểu đồ các anh chị thấy là hôm nay thì uh, phiên sáng có vẻ nó giảm nhưng có hồi có giảm thị trường nó khá là êm ảo tuy nhiên vào phiên chiều bắt đầu từ lúc 13 giờ 22 phút trở đi thì thị trường nó bắt đầu nó cắm đầu cắm cắm cổ nó rơi rơi không biên độ nó khơi rơi rất là ghê hôm nay thị trường giảm đến 34,23 điểm à, tương đương với 2,68 phần trăm và đây là một trong những mức giảm mà được gọi là một mức giảm rất là lớn chỉ ngoại trừ một số mức giảm ở đoạn này là đâu đó khoảng 60 điểm thôi còn đây là mức giảm cực kỳ lớn ở giai đoạn và lớn nhất kể từ bắt đầu từ tháng tháng 6 trở lại đây tức là trong vòng hai à, hơn một tháng trở lại đây thì phiên này là phiên giảm cực kỳ lớn <clears throat> và cái điều chú ý hôm điều chú ý hôm nay là gì à, nếu như anh chị nào mà từng theo dõi tuân tú ở, ở trên kênh youtube ấy, hoặc là trên cả các cái livestream trên kênh tiktok thì mình có nói mình đã nhận định từ rất là sớm rồi thì nếu như anh chị nào nào thấy mình thì đã thoát hàng từ rất là sớm rồi đúng không ạ À, mà điều nữa chị thấy là giai đoạn gần đây ấy, thì khối ngoại liên tục bán ròng bán ròng 10 phiên liên tục thì đến 9 phiên là bán ròng và phiên hôm nay nó đặc biệt bán ròng còn lớn hơn nữa hơn 500 tỷ đúng không ạ vậy thì không mua ra không mua không mua mà chỉ bán ròng thôi thì đó một điều dấu hiệu rất là không lành rồi đó. và ở trên à ở đây trên kênh chứng khoán của mình này ờ, video ngày hôm qua mình đã nói rồi thị trường nó bán ròng nước ngoài nó bán ròng liên tục như vậy thì nó rất là đáng ngại rất là đáng để quan ngại đối với việc này đó đúng không ạ và cái ở ờ, cái view đầu tuần này tới cái đây hai ngày ấy, thì mình đã nói rồi mình đã ờ, mình đã nhắc các anh chị lên hạ thì trọng lên hạ thì trọng ngành một cổ phiếu xuống à, mình dự định là mình cái cái target của giai đoạn này khả năng nó sẽ quay về cái vùng à, một <clears throat> một à, một hai một loanh quanh vùng một một tám mươi này khả năng thể lấp gáp ở vùng một một tám mươi này à, đó đó là mình đấy là cầm view khả năng tốt nhất nha tốt nhất nhưng mà có khả năng xấu nó phải quay test lại vùng đáy ở vùng một một một một sáu hai này điều này cũng có thể rất rất có thể xảy ra đúng không ạ bởi vì sao khi mà khi mà mình làm cái video vào ngày chủ nhật đó mình đã view thị trường như vậy mình đã nói mình anh chị có thể xem lại video này đúng không ạ? anh chị có thể xem lại video này của mình <clears throat> và cái giai đoạn hiện nay á, thì thực ra ra mình lo ở tất cả các khách hàng của mình thì mình nói các chị đến hạt thì canh hạt thì trọng xuống đúng không ạ thì đây mình có nhắn với khách hàng đây thật ra nói có sách mấy có chứng chứ không phải là mình nó khơi khơi khơi như vậy đây này đây lúc 10 11 giờ 3 11 giờ 37 hôm nay mình có nói chị này à, đây là chị khách hàng của mình này khả năng đoài đàn thì biến động này chị hạn à, hạn chế mua mới này Ờ, sắp sẽ có big shock này đúng không là lúc 11 giờ 38 phút tức là lúc thì đó thị trường nó chưa chưa giảm đâu nha hay là một à, anh nữa đúng là anh này thì trong rung cộng đồng thôi chứ không phải là khách hàng gì của mình cả nhưng mà anh thường thường một các cái mua cổ phiếu anh đều tham vấn ý kiến của mình cả giống như anh Tuấn anh này có nói này à, HDC hôm nay gia tăng không này thì mình nói là mình đã nói này đúng không ạ đây là mình đã à, hạn mình đã cảnh báo anh là nên hạn chế mua mới dạng này cân trọng giai đoạn thị trường này đấy thì mình nghĩ là đối với anh đối với những cái tư vấn mà nó có tâm như mình thì mình nghĩ chắc chắn khách hàng sẽ được rất được lợi rất là nhiều đấy không như không như một số các bạn trên thị trường mà anh chị à, cứ thấy mở mắt là cứ hô mua mua mua đây rồi hôm nay thị trường nó giảm sắp mặt đúng không ạ các chị hôm nay PVD này KBC ITA e sàn hết một lượt CII VGC này ANV đất xanh à, HDC HAX ASP này đó thì anh chị nào muốn xem cổ phiếu nó giảm bao nhiêu cổ phiếu giảm thì vào đây hôm nay mình nghĩ là sẽ có rất rất là nhiều cổ, cổ phiếu giảm đúng không ạ cực kỳ nhiều cổ phiếu giảm thì uh, mình hôm nay thì trên toàn thị trường rồi toàn thị trường hôm nay là sàn là VN Index có 21 mã giảm uh, HNX thì có 14 mã giảm uh, VN30 uh, không phải 14 mã giảm tức là VN Index á, thì có sàn hồ có 21 mã giảm sàn này còn HNX thì 14 là giảm sàn 14 mã giảm sàn đấy thì một mức giảm một mức giảm nó rất kinh khủng ấy anh chị ạ rồi vậy thì một cái điều nữa là anh chị quan tâm về thị trường ngày mai nó như thế nào đây mới là chỉ đây là một điều anh chị rất là uh, rất đang hóng hóng đợi đúng không ạ rồi vì về thị trường ngày mai á, nó khả năng thị trường ngày mai phiên sáng đầu phiên khả năng nó sẽ nó sẽ giảm một cái phiên giảm tiếp đoạn này nó sẽ nó sẽ tạo một cái phiên giảm đoạn này và sau đó cuối phiên nó sẽ hồi lên nó sẽ kéo hồi lên một đoạn như vậy tại vì ờ, các anh chị thấy hôm nay nó giảm giảm nó bá, qua bán nó vào nó giảm vào một vùng qua bán rồi chính vì vậy mà giai đoạn này ờ, nó thị trường nó thị trường ờ, nó đang uh, khả năng nó thể có một cái nhịp kéo hồi lên nên các chị cân đối nha anh còn anh chị nào đánh phái sinh nhá, thì cũng nên cân đối đúng không ạ canh à, nếu mà ATO mà nó nó nó nó nó nó, nó mở mở biên giảm rơi á, thì anh chị nên hạn chế mà sọc theo nha còn nếu như mà nó nó hồi lên đầu phiên thì mình nghĩ cuối cuối phiên nó sẽ có đợt giảm tiếp tục tuy nhiên về view nha về view của giai đoạn thị trường sắp tới thì nó vẫn là view thị trường nó sọc anh chị ạ nó sọc chứ không có ờ, thị trường giai đoạn tới nó khó mà có thể là nó nó nó nó, nó break nó quay lại thị trường vùng này được đâu nó khó mà quay được lại đoạn này cực kỳ khó luôn á à, chính vì vậy mà giai đoạn này thì mình mình anh chị nào uh, theo dõi tuân tú thì mình nghĩ là các anh chị đã tránh được ờ, cái nhịp rơi đoạn này rồi thì uh, nếu như anh chị nào mà muốn uh, <clears throat> cùng với mình cùng đồng hành uh, vào cái dòng vip khách hàng của mình nhé thì hãy nhanh tay inbox cho mình cho số điện thoại đang chạy trên màn hình nó tức là không số 0931693579 nữa. số số điện thoại của mình đấy số điện thoại này thì mình mở 24 24 trên 7 không vấn đề gì cả nha các chị nha rồi còn về cổ phiếu này á, mình nghĩ các chị nên hạ thì trọng xuống nó sẽ còn rơi tiếp cho nên là đối với đối với những ờ, giai đoạn này thì hạn chế mua mới đúng không ạ còn khi mà thị trường nó tạo vào cái nó rơi vào cái vùng à, uh, 1160 này thì có thể cân cân nhắc có thể tham gia lại đối với cổ phiếu nha còn giai đoạn này thì cầm tiền của im là đó là thượng sách nhất đúng không ạ hoặc là tham gia vào trading uh, thị trường phát sinh nhưng mà mình mình không khuyến nghị đâu mình không khuyến nghị uh, không khuyến khích anh chị tham gia không khuyến khích đúng không ạ tại vì thị trường phát sinh nó rất là khó đúng không ạ rồi thì uh, ngày mai vậy đúng rồi các chị thấy là giai, giai đoạn này á, cái phiên hôm nay mình nghĩ chắc chắn sẽ có rất là nhiều anh chị nó bất ngờ đúng không ạ bởi vì cái tin tức đưa ra nó cũng không có không có nhiều tin uh, xấu hay là gì cả nó không có nhiều tin xấu đúng không ạ nó không như cái phiên uh, phiên rút chân này uh, cái phiên này phiên này thì uh, phiên là phiên thứ hai đầu tuần tuần trước á uh, thì ra cái thông tin là Dow Jones nó giảm một ngàn điểm nhưng mà hôm nay thì, thì bất tình lình thì điều nó đã đã đạp xuống đấy thì cái cái đồ nhà cái nó, nó cái đồ bên nước ngoài nó biết trước rồi nó biết trước rồi thường thường mình mà bao nhiêu năm bao nhiêu năm nay rồi thì thì, thì khi mà các cái nước ngoài khi mà nó bán dòng quá lớn một lượng khá là lớn thì các bạn phải đợi chú ý cái đó đó khi mà thì được nó đặt định nó đặt cái vùng vùng vùng vào vùng quá mua các bạn phải chú ý đối với ờ, khi mà nước ngoài nó bán ròng ròng liên tục đúng không ạ rồi vậy thì uh, <clears throat> sắp tới đây uh, sắp tới đây ạ thì nếu như anh chị nào mà có đêm mà hạn chế thua lỗ này thì anh chị nào ờ, có muốn tham gia khóa học của mình ờ, hoặc tất nhiên khóa học của mình thì mình mình à, với cái cái với cái cái mục đích của mình là giúp đỡ các chị nhà đầu tư cho nên là mình không có thu phí bất cứ anh chị nào hết á tất cả anh chị đều được uh, free hết bất tất cả các chị đều được miễn phí hoàn toàn đúng không ạ thì uh, điều kiện để tham gia là các anh chị có mở tài khoản uh, tại công ty chứng khoán Phú Hưng và có ID do mình quản lý như vậy thôi ạ à. rồi còn về review danh mục ở, ờ, ở ờ, phiên hôm nay mình nghĩ chắc không có gì để review đâu mình nghĩ là tin chắc là vậy luôn ạ mới kéo nhiều nhất hôm nay có lẽ là dòng ngân hàng ngân hàng và uh, ngân hàng là cái, cái dòng bị kéo nhiều nhất đúng không ạ giống như Vietcombank này BIDV e này đấy banh này CTG hay Masan kiểu kiểu như vậy thì à, thì là những dòng này đã kéo ngân hàng kéo chỉ số thì đến dòng này kéo thôi đúng không ạ rồi à, hoặc là các anh chị ở trong room à, room vip của mình thì mình đã cảnh báo từ trước rồi chứ mà là không phải bây giờ mới cảnh báo này à, vậy à, mình xin kết thúc cái video ngắn này hôm nay ở đây nha các anh chị thì anh chị nào mà muốn à, tham gia đồng hành cùng mình ở trong à, ở trên thị trường chứng khoán này đúng không ạ cùng view nhận được được cái view thị trường nó mới nhất thì nhanh tay liên hệ với mình nha liên hệ với tuân Tú nha các chị cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình xin chào và hẹn gặp lại